Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm cái trận nữa là giải La Liga nha anh em. Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì mình vừa nhận định cho tất cả anh em cái giải Serie A xong, bây giờ mình sẽ chuyển qua La Liga nhận định cho tất cả anh em thêm một giải nữa để anh em có nhiều trận đấu để anh em chơi nha. Thì mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận Osasuna và Celta Vigo. Trước khi mình vào mình nhận định thì những anh em nào đang chơi bên ngoài hoặc là anh em đang chơi những cái trang nào đó mình không cần biết thì anh em muốn vào nhóm mình chơi thì anh em phải tuân thủ theo cái quy tắc của nhóm mình đó là anh em vào nhóm mình chơi anh em phải đăng ký một cái trang bên nhóm mình để anh em chơi chơi chung một trang là mình gửi kèo cho nó dễ nha chứ anh em xin kèo anh em đánh trang khác hoặc là anh em đánh ở ngoài thì cái đó là nhóm mình không có quy định đó nha anh em bởi vậy mình khuyên anh em nên muốn vào nhóm mình chơi thì anh em chuẩn bị sẵn sàng một cái số vốn để anh em vào anh em đăng ký trang anh em nạp tiền vô anh em chơi cái đó là cái vấn đề anh em cần nên biết thì trước khi mình vào trận đấu thì bây giờ mình sẽ vào trận đấu nha anh em mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa Osasuna và Celta Vigo diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 7 tháng 3 thì hiện tại trên bảng xếp hạng Osasuna đang đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và có 33 điểm trong 23 vòng đấu trong khi đó Celta Vigo đang đứng vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và có 27 điểm sau 23 vòng đấu thì thành tích gần nhất của hai đội thì hiện tại à, bên phía Osasuna trong thành tích gần nhất của Osasuna thì anh em cũng thấy ờ, Osasuna có 4 trận thắng và 3 trận hòa, là hai trận ờ, thua nha anh em. Thì Osasuna chỉ thua toàn lớn thôi. Osasuna để thua trước Real Madrid với tỷ số là 2-0 trên sân nhà của mình. Và Real Madrid ờ, và Osasuna thua thêm Atletico Madrid nữa thì Osasuna đã thua hai ông lớn chứ không có thua những cái mã kèo mà à, thua những ông nhỏ nha anh em thì nếu mà theo anh em biết á, là từ hồi cái lúc mà Osasuna này mình mình nhận định á, là mình cho kèo Osasuna là không bao giờ bị uh, thua kèo luôn anh em cho dù Osasuna ăn anh em cũng vẫn ăn kèo Osasuna thua anh em cũng vẫn ăn kèo cái đó là cái cái chạy những cái mã kèo mà của Osasuna còn bên phía Celta Vigo thì anh em cũng thấy Celta Vigo trong 10 trận gần nhất thì Celta Vigo đã thắng được 4 trận và để ờ, hòa tới 3 ờ, trận và thua 3 trận thì phong độ của hai này đang ngang ngang tầm với nhau nha anh em thì à, trong cái lịch sử đối đầu trận đối đầu gần nhất thì Osasuna đã thắng Celta Vigo với cái tỷ số là 2-1 trước đó thì Celta Vigo thắng Osasuna với tỷ số là 2-0 thì hai này nó đang ngang tài ngang sức với nhau thì nó khó có thể uh, nhà, biết được lắm nha anh em thì còn đây đây là đây là đội hình ra sân của hai đội thì anh em cũng thấy bên phía Osasuna chơi với sơ đồ 442, bên phía ờ, Celta Vigo chơi với sơ đồ là 433. Hiện tại bên phía ờ, Osasuna đang ờ, chỉ có mình chấn thương một cầu thủ thôi nha anh em, còn bên phía Celta Vigo đang chấn thương tới ba cầu thủ. Còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận đấu này. Đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đang đưa ra trong cái trận đấu này là Osasuna và Cetavigo đá đồng nha anh em và tài xỉu 2,25 thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu hai ngày gặp nhau là toàn là phải từ ba bàn đổ lên thì cái trận này anh em có thể vào cái mã kèo là kèo tài nha anh em và anh em có thể vào cái mã kèo là đội chủ nhà Osasuna với tài thì anh em nằm đội chủ nhà và anh em nằm tài cho mình thì cái trận này anh em nằm đội chủ nhà và anh em nằm tài thì tỷ lệ anh em win nó sẽ cao hơn nha cái đó là cái vấn đề mà mình khuyên anh em nên nằm trên và nằm tài trong trận này còn anh em nào á mà không tin tưởng mình thì anh em cứ có quyền đánh nghịch mình hoặc là anh em không đánh mình không ép buộc anh em phải đánh theo những mã kèo mình còn anh em nào cứ tin tưởng mình thì anh em cứ quýnh vào cái mã kèo này à, mạnh tay cho mình nha thì còn anh em nào mà muốn vào nhóm mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937072 hoặc 613 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký và đưa anh em vào cái nhóm của mình để chơi được nhiều kèo hơn nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Osasuna và Celta Vigo thì anh em nào đã xem thấy hay để lại cho mình một lượt đăng ký và một lượt uh, bình luận đi anh em để anh mình ra video sau anh em sẽ là người nhận được video sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau